Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng vợ bếp nha Hôm nay Nguyên có sẽ giới thiệu tới cả nhà món ăn rất đặc biệt của xứ sở Bhutan đó là món mochi dọc nướng đó, Các bạn xem rất là đẹp mắt nha, rất là nhẹ nhàng lúng đinh Ăn vào rất là mềm, mịn ngon ngọt các bạn nha Cùng với hoa đào thơm mặn mặn bên trong các bạn ăn rất là ngon cả nhà nha Chưa kể có thêm một chút bột đậu nành nè, đó, bùi bùi sực sực cùng với nước đường đen thơm ngọt liệm tất cả hòa vào nhau rất là ngon cả nhà ơi là chúng ta cùng vào bếp nha đầu tiên mình sẽ chuẩn bị 100 à, gram à, đậu nành để mình à, làm bột đậu nành các bạn nha thì đầu tiên mình sẽ rửa mình sơ qua sạch sẽ các bạn sau đó mình sẽ bắt đầu rang rang khoảng tầm 20 phút đến nửa tiếng các bạn nha đó, lửa nhỏ tới lửa vừa, vừa cho nó chuyển màu vàng vàng các bạn một nồi bánh dán màu vàng là mình sẽ bắt đầu mình lấy ra mình xay các bạn nha ok tiếp theo mình sẽ cho đậu nành đã rửa vào trong cái à, chảo để mình rang các bạn nha đó là cho chín các bạn nha ok rồi đậu nành đã chín rồi các bạn ơi mình sờ vào thấy nó cứng và hết mềm á tức là không còn mềm nữa là ok bạn nha Ờ, mình sẽ lọc bỏ những cái vỏ đen à, mình sẽ để nguội mình hãy xay bằng nha tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình à, chuẩn bị cái hoa anh đào ngâm muối các bạn mình sẽ cho nước vào và mình sẽ thay nước hai lần để nó bớt mặn các bạn nha ngâm muối là mặn các bạn nha vừa tẩy bớt cái độ mặn và được chất da luôn các bạn nha ok và nguyên liệu nước đường đen mình sẽ nấu bao gồm là 50g đường và rau đậu đen các bạn nha với 50 lít nước và một lá chanh các bạn nha khi nào mà nó nóng xong mình sẽ cho xíu xanh và chanh vào bạn để cho nước đường nó loãng các bạn nha lỏng lỏng nó không có nặng lắm ok đầu tiên mình sẽ cho nước vào mình nấu cho nó sôi sau đó mình sẽ cho cái ờ, đường đen vào các bạn nha và nước mà đường nước đường sôi lại nữa cho vào cái xíu nước chanh là ok ok và nước sôi mình sẽ cho vào và dọn nước cốt chanh vào đó. sau đó mình sẽ để hoạt động nguội các bạn nha đó mình sẽ sử dụng sau ok và sau 15 phút thì à, đậu nành đã nguội các bạn nha đó, bây giờ mình sẽ cho đậu vào máy xay để mình à, làm cái bột nha thì à, lá xay xong sẽ còn những cái lợn cỡ mình sẽ dùng cái rây để mình lọc lại các bạn nha lọc lại cái bột thôi cái nào lệnh cỡ mình sẽ thay thế lên nha đó, sẽ nằm ở hết những cái lệnh cỡ là xong Ok, để làm một chuyện nữa chúng ta sẽ có nguyên liệu như sau là sử dụng là 500ml nước các bạn nha cùng với uh, ờ, 20g đường ờ, à, bạn ngọt hay tăng lên nha và 10g bột rau câu aga đó, và 50 lít nước đường đen đó. Rồi, 50 gram bột uh, hoa anh đào nha đó, cùng với 50 gram bột uh, ờ, đậu nành các bạn thì ở đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ nấu bằng cách dùng bột lọc trước nha đó, thì nó sẽ các bạn xem hai cách luôn một cách thứ hai mình sẽ làm là dùng bột gelatin các bạn nha thì cái, mỗi cách nó sẽ có cái ờ, ưu nhược điểm riêng cái bộ rau câu thì sẽ làm cái bánh này cứng hơn mau đông hơn mà để ngoài lâu hơn đó, nhưng mà nhược điểm nó sẽ là không có được trong nhanh sẽ bị đục đó. và còn với cách thứ hai gelatin nó sẽ giống phiên bản thuần chủng hơn là nó sẽ trong suốt các bạn nha mềm mịn nhưng mà để ngoài sẽ dễ bị chảy nước hơn nha đó. ok tiếp theo mình sẽ bắt đầu cho hỗn hợp bột với nước này lên bếp mình nấu sôi cùng với đường luôn nha sau đó khi mà hỗn hợp này đã hòa tan hết thì mình sẽ bắt đầu mình đổ ra từng cái uh, khay silicon luôn nha Đó. ok mình sẽ chuẩn bị một cái uh, khay à, inox ở dưới các bạn sau đó mình sẽ để miếng silicon trên để làm điểm tựa sau đó mình sẽ cho từng miếng uh, từng cánh hoa anh đào vào cánh hoa anh đào này mình đã ngâm nước muối hai ba lần các bạn nha nước mà nước uh, lạnh đó, nó bớt cái mì vặn đi các bạn nha cho từng cánh hoa vào khay và mình sẽ chuẩn bị đổ nước và đổ câu vào các bạn nha ok à, bây giờ mình sẽ đổ nước vào các bạn nha đó mình sẽ đổ từ từ vào bạn thấy không nó đổ vào cánh hoa sẽ tạo hình các bạn nha thì ở đây nếu bạn nào có cái khuôn mình để làm cái môi chơi dựng nước á cái khuôn nó dạng giống như là à, phân nửa dưới là một cái à, nửa dẫn nước ở trên là phần nửa nửa dẫn nước còn lại sẽ lúc mình đã tạo hình đó sẽ ra nguyên một những nước hình tròn luôn các bạn đẹp hơn nha nếu không các bạn có thể dùng mix silicon này cũng được đó. nó cũng là nổi dạng nước luôn các bạn nha rất là đẹp rồi và mình uh, sau khi mình để ở ngoài được một thời gian thì đã câu đã đông lại các bạn nha các thấy không lúc mình đổ nước lên trong nhưng mà lúc mà đông sẽ bắt đầu đục đục đục lại từ luôn nha đó là một cái à, nhược điểm của cái bộ đồ câu các bạn gelatin này nó sẽ không bị đục các bạn nha nên gelatin sẽ là bản cái giống chủ gốc luôn bạn mua chi dọc nước bạn nó trong veo luôn nha đó. các bạn thấy không đó để để một chút sau đó sẽ đồng lại nha thì ăn nó sẽ không ngon bằng nếu sao ăn với cái ờ, mua chi bằng gelatin các bạn nha đó thì bây giờ mình sẽ cho cái ờ, đường nước đường cùng với bột là nên là xong một món mochi bằng bột đậu câu các bạn đó chưa dập nước bằng bồ đao câu bây giờ tiếp tục mình sẽ làm bản mochi giống bản thường gốc ha là bản mochi dập nước bằng gelatin các bạn nha nguyên liệu cũng tương tự thôi mình sẽ sử dụng khoảng 15 đến 20 gram bột gelatin các bạn nha gelatin phải dùng nhiều hơn thì nó mới đông nhanh và nó sẽ đặc các bạn và có 20 gram đường cùng với 500 ml nước luôn tương tự luôn đó. rồi mình sẽ cho nước vào và mình sẽ nấu nước uh, sôi cùng với bột gelatin và đường ăn nha đó, ừ. sau đó mình sẽ bắt đầu để nước vào từng cái khe khay silicon giống tự kia luôn ok nước sôi thì mình sẽ cho bột gelatin cùng với đường vào các bạn nha mình khuấy đều lên là cái như là xong đó. ok và mình sẽ cho hỗn hợp ờ, nước gelatin này vào cái ờ, cốc đông của mình nha sau đó mình sẽ cho khung này mình sẽ đổ vào drop to block vào từng à, cái à, khay silicon giọt nước ok thì mình sẽ chia làm ba cánh hoa anh đào và ba cánh hoa đậu biếc thì mình sẽ đổ vào cái cánh hoa anh đào trước tại vì hoa anh đào thì nước sôi nước nóng sẽ không ảnh hưởng tới cái màu sắc của cái à, dòng nước mình nha nhưng mà đặc biệt hoa đậu biếc á thì các bạn đổ nước nóng á, nó sẽ ra màu xanh đậu biếc thì lúc nó sẽ làm cái dòng nước mình không có trong nữa các bạn nha thì mình sẽ đợi nước nó nguội hẳn hoàn toàn mình mới đổ vào các bạn nha thì à, tin các bạn không sao đâu mình để ở ngoài nó sẽ không đông các bạn nha khi nào mình cho vào tủ lạnh đó thì tin mới đông lại đó. ok và nước nó nguội các bạn ơi bây giờ mình sẽ cho hoa đậu biếc vào và mình sẽ rót nước vào các bạn nha đó, nó nguội rồi các bạn cứ đổ thoải mái nó không có đa màu đâu đó, nó ra nó rất, rất ít các bạn nha rồi mình sẽ cho vào tủ lạnh khoảng tầm 2 đến 3 giờ để nó đông lại các bạn nha đây các bạn xem đó, đẹp không rất tuyệt vời cả nhà nha bây giờ mình sẽ lấy à, một à, mochi dọc nước đó, để các bạn xem rất là đẹp luôn đây cả nhà xem đẹp không đó, tưng tưng tưng trong veo của nhà nha đó, ăn rất là tuyệt vời luôn mềm miệng các bạn ơi nó không có cứng như cái em bột à, đậu câu các bạn nha đó bây giờ mình trang trí bột đỏ nành cùng với nước đường là mình thưởng thức cả nhà nha đó, bạn thấy không hoa anh đào rất đẹp mà hoa đậu biếc còn nổi hơn nữa các bạn thấy không màu tím luôn màu xanh đậu biếc luôn và cả nhà ơi tên tên chúng ta cùng nhau thưởng thức món mua chi giọt nước mịn mịn thơm thơm cùng với hoa anh đào bằng đó của nước đường và sự sực của bột đậu nành trời ơi tất cả hợp vị vào nhau làm tan chảy con tim của những tín đồ hảo ngọt các nhà nha rất là đẹp luôn cả nhà ơi rồi chúc cả nhà cả nhà quý vị theo dõi món ăn này nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye